Too late to apologize rồi Chắc cẩn thận nha À không có cái gì hết này Có 28 gì đạn đây nè Ok. Còn sáu răng kia là đủ rồi Cái này nó cũng kỹ dưới ta Không thấy nó ló đầu luôn kìa Thích chạy sao mà thôi chạy thế nào được đang trong vòng cơ mà cái kiên trì không nghĩ là chạy xuống mấy khu sau đúng không chạy cái kiên trì nè ê mấy ông ơi nghỉ hay lớp dầu ra định đâu đây nè không nghỉ ủa trên này nhiều mũ thế nhở đóng cửa lại phải à? không sao đóng cửa lại ở, ở nút bên trái là đừng cái máy đó núp sát xa, cái tường nha lùi lùi xa đừng anh chút ừ không có tiêu hết trời ủa em mà sửa nằm đâu vậy đâu có hay vậy trên món à ê, ê, ê, ê, hướng n đúp cái cái nhà cái nhà nhỏ sát với nhà thờ có một một thằng nha có một thằng đang lúc đồ nha n đức n đức phải vậy đừng nói tụi bay lên lên đây nha lên đi lên đi ngại vô giờ không chuyện đồ đó đó anh là đúp một thằng nha đó kìa kìa nó chạy kìa giờ hai thằng giờ hai thằng hai thằng rồi hai cái nhà nhỏ sát mình luôn một thằng lên nhà thờ một thằng lên nhà thờ đồ á à, cái hướng này là nó có thể ngay đầu mày con nó không dám bắn ủa vậy anh ở đất cha thôi thôi thôi thôi rồi W đúng rồi đấy đúng rồi đấy đúng rồi hướng lên nhà thờ đó cái nó đang hướng về phía mình đây à, à, à, bóp giờ đi nhá nó đi ơi thấy mình thấy mình hay sao rồi bắn chết mẹ nè bắn đi bắn đi ông check bắn đi không định mở nó tao luôn má nhờ hay sao trời thằng bồ đó bò chết bắn chết bồ đi chết còn một thằng lên đấy có một thằng lên đấy nhá một thằng là chú bồ đấy ngồi xuống chết ngồi xuống chết ngồi xuống chết anh thấy xong bây giờ ngồi xuống ngồi xuống xuống dưới đi nhanh lên có có có có có một thằng lên đấy có không không không xuống anh chỗ đây anh chỗ đây rồi mà mấy chết vậy ai mở cửa vậy đó nó bắn Ủa thằng lên đấy, hai thằng lên, hai thằng nha, hai thằng Ở đâu bắn vậy? Tôi nằm ở góc này mà sao bắn được ta? Không hiểu ở nó bắn ở đâu vậy? Ủa, tôi, ủa Ở xa xa Thế rồi Hát rồi